Xin chào tất cả mọi người Mình tên là Phúc Đến từ hệ thống siêu thị 18.vn Một đơn vị chuyên cung cấp các dòng sản phẩm Giúp tăng cường sinh lực cho phải Nam Với địa chỉ là 302 Hà Huy Giáp, phường Thành Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Thì ở trong ngày hôm nay Phúc sẽ chia sẻ cho một cái mèo vặt một cái cách làm để giúp cho cái dương vật của các nam giới sẽ cứng như đá trong những lúc quan hệ tình dục giúp cho các anh nam giới tự tin hơn trong truyền chăn gối đặc biệt là những trang trái bị rối loạn cương dương thế ở trên tay của Phúc là dòng sản phẩm thuộc cương dương mắc máng được xuất xứ từ nước Mỹ Sản phẩm thú cương dưới mắt máng này với công dụng chính của nó là sẽ hỗ trợ nam giới trong cái vấn đề là giúp cho dương vật cứng cứng, giúp cho những anh trang nam giới có thể cứng cứng cầu nhỏ, gọi là cứng như đá trong một thời gian lâu dài để có thể dễ dàng quan hệ tình dục. Và bên cạnh chức năng cương cứng thì thú cưng dưới mắt máng cũng sẽ giúp cho các anh có thể quan hệ tình dục lâu ra hơn với thời gian trung bình là khoảng từ 15 tới 20 phút Thế những anh nam giới nào mà đang trong cái tình trạng về dương vật bị yếu, rối loạn cương dương, lúc đến lúc không, hay là bị xuất tinh sớm thì các anh đều có thể sử dụng sản phẩm thuộc cư dương mắc man với hiệu quả cấp tốc để giúp cho cầu nhỏ cứng cứng và bản thân của mình có thể quan hệ tình dục lâu ra hơn thì các anh cũng biết đó đấy cái căn bệnh rối loạn cương dương hay là liệt dương là những căn bệnh thâm kín của người đàn ông các anh nam giới rất là ngần ngại ngài ngung khi nói về vấn đề này những trang trái mà đang trong các tình trạng diễn vật bị yếu thì thường sẽ không thể quan hệ tình dục được bởi vì cầu nhỏ không thể cứng cứng thế những nam giới như vậy các anh hãy sử dụng trong sản phẩm thuộc cương như mắc mán để tinh nước mỹ này với một cái công dụng thân kỳ sẽ giúp cho cầu nhỏ cứng cứng như đã giúp cho các anh có thể lâu dài trong cái vấn đề quan hệ tình dục thỏa mãn sinh lý người phụ nữ và tránh các trường hợp xấu hổ không đáng có đây một hộp sẽ gồm 10 viên một hộp 10 viên về cách sử dụng của nó thì trước khi quan hệ tình dục từ 45 tới 60 phút thì các anh hãy uống một viên và nên nhớ rằng những lúc sử dụng thuốc cương dương thì các anh hãy tránh tuyệt đối các chất kích thích như là rượu và bia để có thể đảm bảo cái tác dụng cao nhất của thuốc à, rất là đơn giản và dễ dàng mà lại có công dụng cấp tốc các bạn ạ à. Bén cạnh giống sản phẩm thuộc cương dương mắt mán Bên mình còn cung cấp phê trái xịt chủ xuất tính sớm hay là gel titan giúp làm tỏ và dai dương vật cả trong sản phẩm bên được khoa kích dục nam nước khoa kích dục nữ thì những ai mà quan tâm hãy gọi điện thoại từ số 0974 447 557 hoặc nhận tin qua Zalo để mình sẽ giao hàng toàn quốc tận nơi tỉnh nha kiểm tra hai trước khi trả tiền để tránh sự nhầm lẫn nên các bạn cứ yên tâm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt hẹn gặp lại các bạn ở cái clip lần sau xin tạm biệt